Ok tường thuật trực tiếp một cái bữa ăn tối ngày hôm nay của gia đình Rockler Govi Đây các bạn cứ đang chờ, chờ yên nhá Đây là cái lượng hạt mà cái bao màu xanh khi mà ngâm ra Ở đây là hơn 4 lạng hạt một chút một Đúng một cái hộp chibi này bằng miệng Là ngâm nó sẽ nở ra như thế này Cái bát này rất là to đó Và mọi người ờ, nhìn không nhầm đâu Đây là cơm Cơm thừa của cái bữa ăn ờ, buổi trưa bây giờ cho nó ăn chili này thì chili thì mình đã đảo ngâm vào trong cái hạt này rồi đây mọi người sẽ theo dõi nhá xem chúng nó ăn cái thái độ ăn của chúng nó như nào đây là cơm này chia ba phần này cơm này thì uh, mọi người đừng có quay thường cái cơm gạo của chúng ta cái cơm của chúng ta nó là một cái thực phẩm tuyệt vời luôn đấy chứ nó không phải chịu đùa siro lên trên đi siro ơi siro hôm nay ăn ở bên ngoài không ăn ở bình thường lên ghế à, không ngồi đấy được nhẹ nhàng không là, là, cỏ về tivi cơm của chúng ta nó không phải là chuyện đùa nó là một cái thực phẩm rất là lành tuyệt vời luôn chứ không phải là chuyện đùa đâu nhưng mà nếu mà chúng ta cho ăn ờ, mà nó không cân đối chúng ta cho ăn nhiều cơm quá thì cái con chó uh, nó bị uh, béo chó nó tích mỡ và có thể nó thiếu chất nếu chúng ta không cho ăn những cái thứ khác đâu đây là cái mình đã từng nói là gì từng nói là cái con chó ta ấy là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nuôi bằng hạt Đợ, ờ, trộn với cơm như thế này cái uh, hạt có thể với con chó chúng ta coi như nó là uh, cái phần thịt với chúng nó đó như thế này thực ra đây với con rốt thì là mình sẽ đảo ờ, đây là nó còn thừa có từng này cơm thôi chứ còn nếu không đảo nhiều cơm hơn chúng nó vẫn thích ăn đây là phần của mi này mi ăn đi đấy siro đang thèm rồi này đây siro bé cho siro ăn trước xem nào ờ cái này không bị lấy một tí nào Uh, mi ăn đi uh, ờ, Nasi vào vào trong đây Pila xuống đây ok Pila ăn đi Nasi vào đây đấy vào vào đây Nasi nhưng mà bác sĩ phải quay mông lại anh muốn là để quay mặt của mấy đứa cơ là bác sĩ xin mông vào đây quay mông về đằng này đây xích đây lùi lại ok đấy làm bạn đi còn uh, siêu hôm nữa siêu hôm quay mông lại đây quay mặt về đằng này ok ăn đi đấy chủ yếu là như vậy để mọi người còn à, nhìn được cái mặt ờ, với lại cái thái độ ăn của chúng nó chứ còn à, bình thường thì cho chúng nó ăn là là cho chúng nó ăn luôn ở trong uh, siro là bình thường hay cho siro ăn ở trong chuồng trong trong cái lồng hàng không còn Messi với Pila là hay cho ăn ở bên ngoài cho nên là siro là hay bị ờ, đây này kể cả con poodle nhá poodle nó là giống chó cực kỳ kén ăn luôn nó vẫn thích ăn đó thì có nhiều người là nuôi con chó các bạn cho ăn rất là ngon ờ, kính thưa các loại đồ ăn và đồ ăn mình phải nói là đồ ăn ngon nhưng mà uh, con chó nó ăn ề à hoặc là nó bỏ bữa hoặc là nó ăn trọn các thể loại thì mọi người phải xem lại cái kỷ luật ăn mọi người đã thực hiện nó đã chuẩn chưa hay là con chó cái tiêu hóa của nó nó có khỏe hay không nếu con chó của nó cái tiêu hóa của nó nó không có khỏe nó tiêu hóa bị mệt thì nó không thể nào nó ăn ngon miệng được nó như người chúng ta thôi người mà lùi lại người mà mệt mỏi thì uh, hơi uh, người nó mệt mỏi ở trong người làm sao mà ăn ngon được có ăn răm rời nó cũng không ngon được lùi lại đi ừ, ăn đi phần của đi đấy hay cho siro thêm nhé phần của đi lùi lại đây ok đây ăn phần của mi đi cho siro ăn thêm đó mọi người sẽ thấy là bữa ăn nó chỉ khoảng nếu mà uh, mình uh, ngâm uh, cái hạt này cách đây 30 phút này cái hạt uh, bao xanh này hôm nay ăn đến bao xanh rồi cái bao hồng hết rồi hạt bao xanh thì nó nhanh nở hơn và nó nở to hơn thì mình ngâm cách đây 30 phút đó còn cái thời lượng mà cho ăn ấy, thì nó chỉ trong vòng khoảng tầm 3 phút là xong một bữa ăn nào siro siro phần của chị mi đấy không có đứa nào lén phén vào phần của con khác rồi kìa nhặt kìa anh vẫn còn thấy có hạt cơm thừa kìa hả à? có hạt cơm rơi tí nữa nha là chúng ta sẽ nhặt sẽ không còn sót một hạt nào luôn những hạt cơm rơi luôn đây là hôm nay là quay video cho nên các em cũng hơi ngại các em hơi ngại các em không nhặt đây là mọi người nhìn cái nền này có hạt rơi này ăn cơm thì hạt nó nhỏ cho nên nó có rơi còn à, ăn hạt thì nó không có hạt rơi được đây phần của đồ nhé không không không yên yên để sâu cái phần của của của của Yumi Yumi phần của Yumi lúc nãy là cho hơi nhiều đã cho siro ăn rồi nào siro ra đây siro siro ra cho ra ra siro ra đây vét bát không vét à thế cho Messi vét vậy Messi lùi lại đây cho vét bát của chị Yumi chị Yumi đấy chứ không phải chuyện đùa đâu ừ. chị Yumi ăn không hết chị Yumi cho em về cái chế độ ăn của con chó ấy, mình nhắc lại nha là mọi người mà chăm con chó mà mọi người thấy con chó của mọi người nó kém ăn thì mọi người chỉ cần xem lại hai thứ thôi một là cái tiêu hóa của con chó nó có tốt hay không cái đấy thì mọi người nhìn qua cái cơ thể của con chó của mọi người nó có béo tốt người nó có mỡ màng hay không và cái phân của nó nó ra nó có khuôn phân hay không phân nó có đẹp hay không Ờ, và cái thứ hai nữa là cái đấy là cái về cái tiêu hóa và cái thứ hai nữa là uh, về cái kỷ luật ăn cái kỷ luật ăn cho con chó của mình uh, mình cho ăn nó đúng cách chưa hay là nó kén ăn là vì cái lỗi sai của chủ cho nó ăn theo kiểu là bữa ăn kéo dài hoặc là no dồn đói góp ăn liên tục thừa mứa uh, rồi có lúc thì đói có lúc thì thừa mứa mà đã ăn thừa mứa mấy hôm mấy ngày liền là con chó thường nó sẽ chán ăn hoặc là chúng ta cho ăn cái đồ ăn mà nó không có chuẩn nó không có chúng ta cho nó ăn cái đồ ăn mà nó không có được một cái cái cái cái sự uh, ổn định chúng ta cho nó ăn cái đồ ăn nó không có ổn định nó không có dễ tiêu nó xin lên trên ghế ngọc để quay video một tí nếu mà chúng ta mà cho con chó của chúng ta nó ăn cái đồ ăn mà nó khó tiêu ờ, làm cho con chó của chúng ta nó bị ờ, đi ngoài chẳng hạn thì đương nhiên là cái đường ruột của nó ờ, nó yếu nó đau bụng nó này kia thì nó sẽ kém ăn nó là cái chuyện đương nhiên rồi đó thì nhưng mà về cơ bản đấy là mọi người chỉ cần có hai thứ thôi một là cái sức khỏe cái tiêu hóa của con chó nó có khỏe hay là không là nhìn ở cái nhìn ở cái bộ lông của nó nếu mà trong trường hợp con chó nó kém ăn nhé đấy thì là còn con chó nó ăn khỏe rồi thì mình không nói nhưng nếu mà con chó mà nó ăn kém nó ăn này nó ăn chọn này kia thì một là chúng ta xem lại ở cái sức khỏe tiêu hóa nó có tốt hay không hai là chúng ta xem ở cái cái cái uh, kỷ luật ăn chúng ta đã cho ăn đúng kỷ luật hay là chưa thì hai cái đấy là mình đều có cái video hướng dẫn rồi về cái kỷ luật ăn hai mọi người sẽ tìm ở trên kênh cái video là uh, cái cách để mà cho con chó ham ăn hai nguyên tắc để mà cho con chó ham ăn thì mình đã nói ở trong một cái video riêng rồi mình sẽ không nói lại đó thì cái thực tế tất cả con chó nhà mình đây như Messi là đang đợt này Messi đang thay lông uh, Villa đây Villa thì sắp đến đợt thay lông Villa thì vừa mới lên giống xong lên giống xong được khoảng tầm à, đến hôm nay là Villa lên giống xong được khoảng tầm một tháng rồi nhưng mà cũng là lên giống nhưng mà Villa là đến tuổi già rồi là không có cho không có lên giống như Villa nhưng mà lên Villa lên giống thì được khoảng một tháng rồi lông cũng vẫn là đang bỏng mọi người thấy là là, là không phải là ăn nó ngon lành ở đây còn những hạt cơm đây nhá Villa cho anh nhường cho Villa ở bên Đức làm gì có cơm mà ăn đây Messi còn hạt đấy đây mọi người nhá kiểm tra này kiểm tra bát này mọi người sẽ thấy là cái bát nó ăn nó sạch như thế này đây nhá là bát này ấy bây giờ mình để là mình không rửa để qua một chỗ lát nữa chúng nó lại đi qua đi lại nó lại liếm láp tí là sạch tinh luôn sạch hơn rửa Ừ. ok xin ờ, chào tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo